Vu Lan là một trong những đại lễ của Phật giáo và trở thành nét đẹp truyền thống trong văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam. Vào mùa từ tứ sau 3 tháng chư tăng an cư kết hạ, thúc liếm thân tâm, trao dồi giới đức. Tại các chùa, các cơ sở tử viện, lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức nhằm khơi dậy lòng hiếu kính trong mỗi người đối với các đấng sinh thành dưỡng dục của mình. Mùa Vu Lan năm nay, một sự kiện tâm linh đặc sắc và vô cùng ý nghĩa đang được chư tăng ni Phật tử và đông đảo tín đồ nhân dân chờ đón đó chính là Đại lễ Vu Lan Ba Miền, được truyền hình trực tiếp từ 3 điểm cầu Chùa Ba Vàng Quảng Ninh, Chùa Thiên An Bình Định và Bệnh viện Gia Chiến số 7 thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình với những nghi thức tâm linh Phật giáo, thắp đén tri ân, bông hồng cải áo, tụng kinh cầu siêu và những tiết mục ca múa nhạc nghệ thuật. Những chia sẻ từ tuyến đầu chống dịch sẽ mang đến những thông điệp tôn vinh hiếu hạnh và lan tỏa câu chuyện đẹp về tình người trong mùa dịch Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2021, tức ngày 14 tháng 7 năm Tân Sửu trên kênh truyền hình An Viên và nhiều nền tảng số mạng xã hội. Xin mời quý vị và các bạn cùng hướng tâm theo dõi.